Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình Mình là Minh Minh đây Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với game Rollist of Survival nhé à, ờ, Anh em nếu muốn giao lưu vui chơi thì có thể uh, để lại ID Mình sẽ kết bạn và chơi với nhau mỗi tối Trận lâu quá nhỉ Game này đợt này hot vãi nồi luôn Đéo rồi tìm trận lâu thế Định mệnh Mỗi hôm nhăng cái được luôn đây này. À đây rồi đây rồi đây rồi Địt có mẹ chiến thôi anh em ơi Này phải cố gắng top 1 Trước giờ chơi đéo được top 1 trận nào Cày vãi này A few moments later Ôi giời, địt con mẹ đây rồi Ui, địt con mẹ khẩu số gắn cùi bắp phải địt con mẹ thề luôn Ghét khẩu này vãi lồn luôn Địt mẹ Bắn bắn bắn chục viên đéo chết người Mẹ, mà tiếng sổ gắn Mấy trận toàn chết các bạn vì cái khẩu này Đâu rồi, anh em có cần hỗ trợ gì không? Mấy bắn nhau mà âm âm âm mẹ đồ đéo có súng vãi cả lều hai cái nhà kho to vãi cả đáy mà đéo thấy được cái súng nào mẹ đéo hiểu chuyện gì xảy ra luôn game nó vùng mẹ spawn lều như cứt ở đây ở đây ở đây ở đây ơi con mẹ mong nó một đây rồi đủ ma mãi mới được khẩu súng Two hours later. Ủa, đi con mẹ bắn gần thế vẽ nó ngay trên này đúng không thì vẽ anh em nhìn chuẩn bị này để con mẹ tôi biết thằng này cho xem đâu đâu đâu đâu nó đâu hả ờ. đi con vẽ nó đâu what the fuck vừa thiếu xuống trên này mà nó đâu rồi con đi đã ra đấy rồi hay thằng khác Ôi đi con mẹ em ấy ảo rượu vậy 15 á Đâu đâu đâu thấy đâu đâu nhỉ Đi con mẹ vừa nghe tiếng trên này xong nay máu chó đang lên cao thì con mẹ đang định chơi Jumbo địch mẹ đầu đầu đầu địch của mẹ cầm bizon mẹ bắn chết bà rồi đâu à đeo cái đầu luôn bắt thực pháp hô địch mẹ thằng này tao nghĩ mẹ thằng này biết mẹ mày gọi là gì cả biết đi cả à đéo phải cái nguồn gì cả uh, ờ, tàng hình tàng hình ừ đúng rồi tàng hình địt con mẹ tàng hình con mẹ nó luôn nếu hiểu anh em di chuyển đi 2000 years later. Sao? Em có hay không? Ui, ừ, xuống kìa, xuống kìa. Re, re, re. Đâu, đâu, đâu, đâu. S, re, S, re. Đây, đây, đây. À, kia rồi, kia rồi. Địt mẹ mày chết với bố. À, địt của mẹ ừ, chết chết địt còn địt mẹ ôi kìa ôi kìa địt địt mẹ mình nốc đau rồi nhá nốc đau rồi nhá còn thằng nào nữa đâu à tầng đá tầng đá à, gốc cây gốc cây gốc cây gốc cây kìa gốc cây kìa đấy địt mẹ cháu chết ông cứ bắn dọa nó đi để tôi xuống tôi giết thằng này cái tôi xuống tôi móc luôn đúng rồi đi mẹ ông ông cứ bắn lại cho nó tập trung ở đấy đi tôi chạy vòng tôi móc nó phải xuống giết thằng này cái thằng nốc đao này đã còn mẹ bò bò bò đây nhìn ghét vãi lùn đi mẹ đi mẹ đi chết bà với đây thằng kia đâu biết đồng đá ờ, đá che mẹ mất ô, cái gì đấy ô đồ ngon đồ ngon cái chai mình mẹ cái chai cũng có thôi được rồi được luôn ngon quá gọi đã gọi địt cả cái này nó chết mới rồi anh em ạ tạc đá rồi sau tạc đá rồi đây rồi đây rồi con sâu con sâu con sâu đỉ mẹ ăn này anh em thấy mặt hay không vì thế mấy khi bắn lên đầu phải không xem có đồ gì không ui ngon túi bà thống sơn luôn nhật luôn ngon quá ngon quá tôi còn thằng nữa đây chết nữa này ra thử xem nào có đồ Ôi SVD này có bầu nào bắn SVD không? Info bắn với SVD không? Bắn ra lấy này Ừ ừ bắn ra lấy Nhà chắc chúng nó lút hết rồi nhỉ Xuống lấy xuống đi rồi di chuyển đi Thì về trận này tôi khả năng mẹ tôi một cao lắm anh em ạ mẹ, Cái tầm mà tôi bắn mẹ mình chết hai thằng này với canh thôi cái tầm vòng 1 này à vòng 1 hay vòng 2 vòng 1 này thì, thì chúng nó ở ngoài hết đéo phải vào luôn lên cao quá ờ ok lên cao lên Thế ông canh hướng cái nhà đi, tôi canh hướng bên này thôi Mình con này đi đến đâu rồi nhỉ Thì mẹ bố Vicky đã ở dưới kia Tí bắn nhau chết mẹ rồi À kia rồi, đi mẹ chạy đến đồi, chạy đến đồi Từ từ từ, nấp nấp nấp nấp nấp nấp, nó chưa nhìn mình Nhìn mẹ, sáng quá Vấn này khó lắm Mà thôi cái mẹ cho nó chạy vào hai tầng bắn nó không bắn nó không chơi mẹ đi đi con mẹ nào đi đi đi ô đi trốn nhanh thế đi con mẹ ô đi tôi tôi tôi tôi tôi. thôi thôi thôi chúng chúng chúng nó bắn nhau ấy chúng nó bắn nhau ấy mình mình vẫn chưa lộ chỗ đâu thì các bạn đứng đây vẫn chưa bị lộ chỗ rồi rồi vòng vòng vòng xuống núi chạy qua đi cho chúng nó bắn nhau bọn tim trong nhà đấy bọn tim trong nhà mấy tim đấy kệ nó để cho nó bắn nhau hàng hôm đéo chạy vòng đi mẹ bo này mẹ nó rít máu kinh lắm đấy đấy đấy, đấy. ui vãi lồn ban dép chạy bo đi chạy bo đi ông ơi chết giờ để ý xung quanh nhá chỗ này khu đồng không xung quanh này nguy hiểm lắm thì còn mẹ còn 7 thằng thôi anh em còn 3 thằng thế là còn 4 thằng thế là còn một tim nữa thôi anh em ạ ít còn mẹ trận này top 1 rồi uh. tính là tính bị ăn rồi tầm nay thì mẹ tính cũng chưa bị ăn hay lại. chạy thẳng ra biển đây chạy thẳng ra biển đây bò ra biển đấy con mẹ chạy thẳng ra biển cho tôi trận này tôi linh tính mẹ vì top một chuẩn lắm chạy đi chạy đi tôi đằng sau tôi cover đằng sau cho cô này chống vãi này gặp nhau đã biết trốn vào đầu lại ăn thính Em luôn Thì phải bố chạy từ từ thôi, đi mẹ chạy nhanh vãi lùn thôi. cô cô có xe đến cô xe đến cô xe đến đi mẹ chạy thẳng ở đây luôn này anh em ơi từ từ từ từ từ từ từ con mẹ ô đi có phải người đâu đi phải nó nó nó nhảy xuống rồi nó nhảy xuống rồi chó này phải đâu à, à, lên đồi lên đồi lên đồi đi phải chơi luôn chơi chơi chơi chơi để chơi để đi phải à, đéo biết bắn ở đâu luôn đéo biết mình bắn ở đâu ừ, ngon nóc đào rồi đâu còn thằng nào nữa ở à, đây rồi đây rồi lên đây con chó đúng rồi chạy lên cứu bạn mấy để cứu cứu này cứu này cứu cứu cứu cứu cứu này nốc nope, tiếp một em nữa úi giời anh em thấy tôi bật hay không đi có mẹ đâu ờ, còn thằng nào nữa không nó đi thằng kia bò bò nhớ mất nhỉ đấm bắn bắn chết mẹ này đi đi mẹ chết chết chết con mẹ vào đây rồi Một cháu đã ra đi Đấy bảo rồi mà bo mẹ ra biển mà đặt lại chuyên bo ra biển Nếu hiểu vì sao Ồ ồ ồ ồ Có thủy súng nhá Địt mẹ lên xem là có thằng nào trên này ăn luôn rồi mẹ vãi lồn năm năm người còn lại thế là mẹ còn hai thằng nữa rồi thì mình có ba thằng thì mẹ chẳng nhẽ lại không thắng mẹ trận này tôi bắn hay vãi nổi ở nhà làm đéo nhưng tôi canh vào này cho mẹ không sợ đâu nhìn phải có thằng kia có thằng kia có thằng nó chạy vào nhà ông kia ít ơi nó, nó chạy vào nhà kia đấy đấy, đấy bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bạn sớm còn còn thằng nào nữa không nó chắc nó phải có đi tìm lồn bắn nhau mẹ căng thế mà chưa chết à xem được để tôi chạy lên trên này tôi ờ, móc nó nhá con mẹ bắn nhau thế mà nếu thấy chết thì vậy đấy thì con mẹ hai thằng kiểu không ăn được một mình nó à như nào cứ để nó chạy ra ngoài này này vãi lột à rồi rồi rồi ok ok có một thằng nữa thôi anh mẹ, đi còn mẹ phát lại tốt bột rồi <laughs> vào bò đây vào bò đây à, quên quên quên quên quên hướng này hướng này nhưng mà đi tại chỗ này trống quá đi nó oh, bắn được trên đồi xuống thì ăn lùm chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi bo kìa thì mẹ bo này rít máu kinh lắm thì mẹ nhìn trên đồi ấy biết đâu nó trên đồi ấy thằng này đấy đấy đấy đấy đấy đi con mày tôi chết tôi xong rồi không biết nó ở đâu nhở ai lùn đéo biết ở đâu luôn tôi tôi tôi tôi, tôi chạy chạy vào nhà vào nhà vào nhà vào nhà vào nhà địt con đi con ai rồi đi con mẹ thôi đi con mẹ top 1 ơi nó top 1 cày thế mỗi thằng nữa để nó giết ba thằng Và video mình cũng kết thúc ở đây thôi nhá Đặc biệt là anh em Anh em nếu thấy hay thì sẽ hay đăng ký uh, cho kênh của mình nhá Nhớ like và comment để mình có thể phát triển kênh hơn Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye, see you again